nơi đây còn vương chút tình ngày nào mình bên nhau hàng cây xác sơ gió đưa bên thềm ai ơi bóng hình vẫn còn động trong tim giờ đây quá xa áng mây ngang trời em đi theo người giờ còn mình anh mong người đâu có hay trái tim ta mộng bữa gió ướt mềm làm lệ nhẹ mi cay lòng đau lắm em nhưng sao níu tay em lại nhìn vào bầu trời có duyên ta đoạn đường về nhà hoa cô liêu dòng người vội vàng bước nhanh qua người con đây xa chẳng thấy một bài nhạc buồn viết cho ta nỗi niềm còn lại với hương hoa dù buồn cũng phải cố cho qua đau còn chỉ khi người xa câu hứa xưa em quên đây ta ước thèm một chiều thu còn đó nơi đây ta vương bóng hình em biết khi vui với ai bao nhiêu đêm anh ngóng chờ thì giờ sẽ thôi đời mong nơi đây còn vương chút tình ngày nào mình bên nhau hàng cây xác sờ gió đưa bên thềm ai ai bóng hình vẫn còn đọng trong tình giờ đây quá xa áng mây ngang ở trời nhìn vào bầu trời có xin en bạn thấy hay thì đừng ngại cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Bye bye. bye.